và tiện lợi hơn nữa là nó sẽ có cái bếp nướng giúp chúng ta nướng được những thứ mà các bạn muốn thì nhưng những cái món mà các bạn nướng thì phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vỉ nướng này nè với cái mặt trên của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra ừ. thì khi nướng các bạn chỉ việc niêm nếm đồ nướng bỏ vào bật bếp lên là nướng thôi không như cách nướng truyền thống trước khi nướng thì ta phải đốt lửa than rồi trong khi nướng lại có khói bụi rất là bất tiện